Kmo, thương hiệu mới ra mắt tại Bitbet. Ba lô laptop chỉ với 500 nghìn. Kmo, thương hiệu mới ra mắt tại Bitbet. Ba lô laptop chỉ với 500 nghìn.